Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại tiếp tục lên lớp các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Và hôm trước thầy cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm dòng bài tập vốn tính theo phương trình hóa học Đúng nhỉ? Là ta đã làm các dòng bài tập gồm là biết được chất phản ứng à, biết số mol chất phản ứng này rồi biết số mol sản phẩm tạo thành và tính các chất còn lại đúng không và bài tập thể giao về nhà các bạn chắc là các bạn hoàn thành cả rồi đúng nhỉ rồi bởi vì bài tập đấy là tương tự thầy đã hướng dẫn các bạn đúng không và các bạn đã vận dụng để làm được một số bài tập trong sách bài tập rồi đúng không các bạn bây giờ hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dạng bài tập đấy nhưng một điều khác biệt hơn một chút đấy đó là hôm trước thì người trong phương trình hóa học người ta chỉ cho có một đại lượng và đại lượng đó là đốt cháy hoàn toàn hòa tan hoàn toàn tức là phản ứng xảy ra hoàn toàn đúng không bạn còn hôm nay có một điều khác biệt hơn đó là ở đây đốt cháy 7,2 gam magie bằng 4,48 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn tạo thành magie oxit yêu cầu hỏi qua một chút là người ta hỏi là magie và oxy này chất nào dư vậy ở đây là ta đã liên quan đến cái gì các bạn nhỉ à vậy là hôm nay ta đã nghe đấy là chất là dư và lâu nay hình như hình như các bạn nghe đâu đó gọi là bài tập chất dư à, đúng không các bạn nhỉ thì hôm nay mình sẽ cho các bạn cách làm là bài tập này gọi là bài tập chất dư nhưng ta sẽ làm những bài tập đơn giản vì các bạn mới đang bước đầu tiếp cận với môn hóa học các bạn phải như thế được chưa và người ta còn gọi là chất nào dư và nếu dư thì là dư bao nhiêu à, nếu dư thì là dư bao nhiêu đấy đây là nếu dư thì dư bao nhiêu các bạn chú vậy đồng thời tiếp tục đó là yêu cầu tính khối lượng của magie oxit tạo thành đấy vậy là đây là một vấn đề khó và bài tập này thầy nhớ rằng là trong sách khoa học 8 cũng có các bạn nhé cũng như trong sách bài tập khoa học 8 nếu như bạn nào tốt rồi thì các bạn sẽ cố gắng làm những bài tập của thầy rồi thì các bạn sẽ làm bài tập trong quyển sách bài tập hóa học 8 và bạn nào làm được những bài tập trong đó tốt rồi tức là học môn hóa rất tốt các bạn luyện tập như vậy được chưa bây giờ thì dẫn các bạn cách làm bài tập này nhá Đấy. và trong quá trình học thì các bạn chú ý đây luôn nhắc các bạn là các bạn đăng ký kênh để các bạn nhận những video mới nhất của thầy được không các bạn nhỉ Đấy. bây giờ ta cùng tiến hành này thế thì ở đây như thế nào người ta nói là magie và oxy chất nào dư và nếu dư thì dư bao nhiêu thế bây giờ là sẽ thế nào thì ở dạng bài tập này ban đầu các bạn phải biết phương trình hóa học à, đây là có magie cộng với oxy tạo thành magie oxy Đấy. bây giờ trước hết thầy sẽ nhắc đúng nhá nhắc cho các bạn đấy bình thường các bạn đã có magie này cộng oxy tạo thành magie oxy ở đây thì bây giờ tôi đang là cái này cái này là bảy phẩy hai gam mà cái này bốn phẩy bốn tám lít. đúng không bởi vì trong hai này anh nào hết anh nào hết tính tính cái anh này theo anh nào được tính theo không các bạn nhỉ không thể tính theo anh này được biết đâu anh này không tránh hết đúng không cũng không thể tính cho anh này rồi biết đâu là anh này không dùng thế để đốt cháy nó đúng nhỉ vậy việc của chúng ta ở câu a ta phải xác định xem là giữa hai anh này anh nào dư khi mà xác định được anh dư rồi thì ta sẽ tính theo cái anh đủ các bạn lưu ý nhá nếu này không có thiếu đủ rồi dư và đủ rồi nếu anh này dư thì cái này hết đúng không ạ còn nếu anh này dư thì anh này hết và ta sẽ tính theo cái hết cái hoàn toàn đấy xảy ra các bạn chú ý các bạn có cách làm như nhỉ à thì nhắc lại là bây giờ ta sẽ xác định xem giữa hai anh này anh nào dư nếu như anh này dư thì ta tính theo này còn nếu anh này anh này dư thì ta tính theo này các bạn chú ý nhỉ à vậy thì để làm sao xác định được anh này dư hay anh kia dư đúng không thế thì để xác định được anh này là anh tư thì ta sẽ trước hết ta vẫn phải đi tính số mol của từng anh chúng ta đó là có bước hai của chúng ta đó là theo đề là đúng là thì số mol của ma dê của ta các bạn tính bằng bảy phẩy hai chia cho 24 có lượng mol vuông bằng 24 à của dê và cái này bằng không phẩy ba đúng không còn số mol của oxy chia 22,4 và bằng 0,21 à. thế nhiều bạn đây nói là à phần này thì xin lỗi thì cân bằng này nhá nhiều bạn đây không đây là không phải ba nó phải hai anh này nhiều hơn là anh này anh này dư anh này đủ đúng không nếu như anh ấy là không chắc chắn điều đấy rồi bởi vì số mol của anh này nhưng tỷ lệ phương trình nó khác vậy ta không thể làm thế được đúng không nhỉ vậy muốn xác định được thì các bạn phải xác định theo tỷ lệ theo phương trình và cách xác định thì như nào thì các bạn chú ý đây thì các bạn sẽ xét cái tỷ số nào xét tỷ số tỷ số thứ nhất là số mol của magie theo đề theo đề tỷ lệ là theo đề trên số mol của phương tỷ lệ lại phương trình tỷ lệ này là bằng 0,3 chia cho 2 bạn xác định tỷ lệ này thế bạn thấy là tỷ lệ này bằng 0,3 đây tỷ lệ của phương trình là hai con chỉ đấy đúng là tiếng này theo đề so với oxy theo phương trình Đấy. thế thì tỷ lệ của oxy ở đề này để bài cho đã chia cho tỷ lệ của oxy theo phương trình theo phương trình đây ta phải biết trình phương trình các bạn nhá hoặc phản ứng cũng được thì các bạn thì tỷ lệ này sẽ bằng mấy bạn nhỉ một à một à, bằng 0,2 thì đổi bằng 0,2 chia chung một đấy 0,2 theo đề nó bằng 0,2 còn phải đến là nó bằng một đúng không và cái này bằng 0,2 đến đây là các bạn xét hai tỷ lệ này xem cái nào lớn hơn thì cái đó dư cái còn lại là phản ứng hết thế bây giờ ta thấy này bây giờ ta thấy số mol tỷ lệ của oxy theo đề trên tỷ lệ của oxy theo phương chỉ đúng không và tỷ lệ của magie theo đề trên tỷ lệ của magie theo phương chỉ các bạn quan sát xem hai này nào là được thế bây giờ này, tỷ lệ này của magie là không 0,15 còn tỷ lệ này bằng 0,7 các bạn nhỉ 0,2 vậy thì cái này phải là các bạn này lớn hơn cả đó. khi mà xác định được tỷ lệ này đó là từ đây ta suy ra ngay được là oxy là dư khi xác định được oxy dư rồi đấy quay lại ta thấy magie không phẩy ba oxy không phẩy hai nhưng oxy nó vẫn dư đấy không phải là không phải là magie dư đâu đúng không ạ vậy là ở đây là thấy rằng là ừ, mặc dù cái số này nó nhưng chưa chắc nó đã dư do đó muốn biết các bạn phải xét cái tỷ lệ này các bạn giỏi cách làm hay chưa à nếu bạn nào chưa giỏi cách làm thì các bạn tua video đi lại tua đi ra lại nhiều lần các bạn chú ý tập trung thì thấy tin rằng các bạn sẽ hiểu đúng không nhỉ còn chắc có một số bạn thì đã rất hiểu và đã làm rất tốt rồi đúng không các bạn nhỉ thì bây giờ các bạn sẽ cố gắng làm tiếp để đạt được kiến thức sâu hơn thế thì bây giờ sau khi được cái này rồi bây giờ dư rồi nhưng bây giờ phải dư bao nhiêu vậy muốn biết dư bao nhiêu ta phải tính theo cách đủ tức là ta phải tính cái lượng oxy phản ứng hết mấy à 0,2 con là này nhưng anh này phản ứng hết có 0,1 rồi đã ra thì còn dư một muốn biết được 0,1 ta phải tính số mol của oxy phản ứng theo các bạn nhé theo của mà gì rồi ta có là theo phản ứng thì số mol của oxy ở đây phải viết chữ phản ứng các bạn để ý như vậy trên số mol của magie tỷ lệ này vì cái này là oxy lúc này là tổng tổng magie hay ban đầu gọi là tổng được không? thì cái này sẽ bằng cái này bằng tỷ lệ này bằng 1 phần 2 do đó ta suy ra được này số mol của oxy phản ứng các bạn ghi lên đầu này các này nhá phản ứng sẽ bằng 1 phần 2 suy ra được số mol của gì các bạn nhỉ oxy phản ứng sẽ bằng 1 phần 2 nhân mấy à nhân 0,3 thì xin lỗi nhân 0,3 và bằng 0,15 mol khi được bằng 0,15 mol rồi cái tổng nó 0,2 phải nó 0,15 vậy từ đây là suy ra được là số mol của oxy dư dư bằng số mol của oxy tổng trừ số mol của oxy phản ứng bằng 0,2 trừ 0,15 bằng 0,05 mol à, khi bằng 0,05 suy ra được là V của O2 dư vì người ta cho thể tích phải hỏi dư bao nhiêu thì ta phải nói là dư bao nhiêu lít của đó ta sẽ tính ra lít được 0,05 nhân với 22,4 nhân 2,4 của các bạn thử bấm máy tính ta sẽ được 1,12 lít à, vậy là từ đây đã kết luận được là oxy magie và oxy thì oxy dư thấy chưa và dư bao nhiêu dư 1,12 lít rõ chưa các bạn à các bạn rõ rồi đúng nhỉ và đến bây giờ ta sẽ làm câu b thế thì câu b ở đây tính khối lượng magie oxy tạo thành thì bây giờ ta lại phải tính theo cái gì ta tính theo oxy được không à ta tính theo oxy được nhưng phải tính theo oxy phản ứng các bạn nhé à, chứ không thể tính theo oxy dư được tính theo oxy phản ứng là à, đúng nhá nhưng mà để tránh tránh cái trường hợp là nhầm lẫn các bạn cứ tính theo cái đủ tức là tính theo magie do ta có là theo phản ứng thì số mol của magie oxit trên số mol của magie tỷ lệ đại bằng mấy đây à, tỷ lệ là bằng 2 trên 2 bằng 1 trên 1 suy ra được số mol của magie oxit bằng số mol của magie là bằng mấy đây các bạn là 0,3 mol khi được bằng 0,3 mol tính khối lượng nó có dễ không các bạn nhá à dễ rồi đúng không ta suy ra ngay được khối lượng của magie oxit thì bằng 0,3 nhân cái lượng mol của nó và khối lượng mol của nó là bằng 40 bằng 12 g được chưa các bạn nhỉ à, và các bạn học thế các bạn thấy rằng là thầy đã nhanh quá không à nếu bạn học thấy nhanh quá thì bạn cho video chậm chậm một tí cũng được nhá Đấy. còn nếu như mà nhanh quá thì video tới điều chỉnh để các bạn học chậm hơn một chút được chưa còn một số bạn thì chắc là học tốt thì quá dễ là được nhà lại thấy ông ông thầy ông dạy chậm quá một số bạn lại nhanh quá thì thôi những bạn nào mà thấy nhanh quá thì các bạn cố gắng thêm một tí còn những bạn nào mà thấy chậm quá thì các bạn như nào này thôi thì thầy dạy chậm như thế để cho một số bạn là còn chưa tốt à, học chưa tốt các bạn hiểu thêm được chưa các bạn nha à, hôm nay bài tập này người ta gọi là bài tập chất dư các bạn các bạn chọn như vậy là bài tập chất dư Đấy. nếu như bạn nào mà chưa hiểu sâu lắm thì các bạn cố gắng tua video đi lại nhiều lần để các bạn đọc được chưa Đấy. còn bây giờ thì sẽ ra bài tập tương tự cho các bạn để các bạn về nhà làm nhé và đây là bài tập về nhà thì là các bạn các bạn về nhà chú ý làm bài tập đầy đủ được chưa và vận dụng cái bài mà thầy đã hướng dẫn các bạn để bạn làm bài tập này vì bài này là hoàn toàn tương tự Đấy. bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy và buổi tới video tới thì tiếp tục hướng dẫn các bạn dạng làm bài tập này được chưa nhỉ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo